the door, waving the call call. Popcorn in a chinga, got this thing my go. I talk the talk, runways I walk. walk. 3 và 4 5 6 7 tiếp theo kéo tay về thì sẽ là bước chân trái lên sau đó này ngồi đưa chân phải lên là tay tay trái ha chân phải tay kia giống như thân ờ, men đó én hạ xuống này én ok thu chân về luôn để đã xong và tay mọi người sẽ xoay ở đây động tác tiếp theo này chúng chân xuống để đẩy được cái hai lần én lần thứ hai thì mình lại sẽ áp cái chân này lên Lord. 4 và 5 6 và 7 và 8 và 1 2 3 4 và 5 6 7 và 8 1 2 và ok bây giờ mình sẽ nhanh hơn một chút một chút nào 5 6 7 8 1 hai ba bốn năm sáu bảy lần đánh một lần này ừ. <laughs> cái vừa ha đập một hai cái mình như thế này thì bây giờ các bạn đang ở bên trái đúng không bây giờ dậm lại mình bên phải quay về thẳng sau đó bước tay phải về bước tay trái về đưa hai tay lên đưa hai tay xuống <laughs> ok lại dạ ha một nè, em dậm bật tay về tay về hai lên hai xuống còn đối với hông ha khi phải lên xuống dần dần từ không một phải trái phải là được đã không ờ, kéo tay đi năm sáu bảy tám kéo này hất về hất lên dậm kéo hai lần nữa một hai kéo phải về kéo trái về lên về kích động tác tiếp theo này đẩy hai tay từ trong đẩy ra ngoài nhưng tay phải sẽ cao hơn dài hơn đẩy and đối với bên trái thì là tay trái sẽ cao hơn đó để let's go để về em để về đưa thẳng lên và kéo về đây thì chân trái thẳng chân phải người mở por một hai ba bốn và năm sáu và bảy và tám và một hai ba bốn và năm sáu bảy và tám một hai ba và bốn năm sáu bảy tám và một hai